Cập nhật tin tức online ngày 14 tháng 12 năm 2021, nội dung chính. Đánh bà nội tự dông vì mê tín, cho rằng bà nội bị ma quỷ nhập, Nguyễn Ngọc Chiến và vợ lấy áo mưa trùm kính nạn nhân rồi dùng chổi đánh. Ngày 14 tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Chiến, 32 tuổi, 16 năm tù và Đặng Thị Thanh Hoa, 29 tuổi, cùng ngụ phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, 10 năm tù về tội giết người. Dẹp bà nội, danh bà nội tù dông anh một bị cáo Nguyễn Ngọc Chiến tại tòa. Ảnh DT, theo cáo buộc của viện kiểm sát, chiều ngày 15 tháng 7 năm 2020, vợ chồng Chiến, Hoa đưa con đi chơi. Đến 22 giờ cùng ngày, họ về nhà bà Hà Thị Thọ, 83 tuổi, ngụ quận Bình Thành, bà nội Chiến, để xin ngủ nhờ. Tuy nhiên, con của vợ chồng Chiến quấy khóc, không ngủ. Thế vậy, bà Thọ bế cháu bé lên dỗ dành, nhưng cháu bé không đến. Nghĩ bà Thọ bị ma nhập, yểm bùa, nên Chiến đã thắp nhang cô quanh đầu bà Thọ, rồi đưa vợ làm theo. Thấy bà la hét, chửi bới, vợ chồng chiến lấy áo mưa mặc vào người bà Thọ và trùm bộ áo mưa lên, dùng chỗ đánh vào tay, chân đầu. Khoảng 4 giờ 20 phút sáng hôm sau, thấy bà nội không còn cử động, chảy máu nhiều, chiến mở cửa gọi hàng xóm đưa bà Thọ đi cấp cứu. Lúc này, nạn nhân đã chết. Tại tòa, vợ chồng chiến khai và mê tín dị đoan, nên nghĩ bà nội bị yểm bùa, bị ma quỷ nhập, nên cùng nhau thực hiện các hành vi trên để trừ tà.